Xin chào các bạn, một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau để thưởng thức trận đấu cực kỳ hấp dẫn sắp diễn ra Đây hẳn là một trận so tài vô cùng kịch tính và khốc liệt Hãy cùng đón chờ xem Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết Sau đây sẽ là màn chào cờ và quốc ca của cả hai đội. Và sau đây sẽ là cuộc ca của đối khách Và đây là đội hình thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Để biết kết quả các trận đấu, các bạn có thể soạn tin nhắn NHA cách vòng đấu và gửi tới 3508 có kết quả là tin nhắn về hiệp 1 đã được bắt đầu. Giữ bóng rất khôn khéo đi bóng rất tốt đó là đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương cơ hội dứt điểm pha dứt điểm không tốt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 không được Vì quả bóng quá hay qua rồi thử thách đã qua rồi rất bài bản áp sát bóng lên chân của công phượng là một tình huống nỗ lực lên bóng ở bên phía cánh trái như vậy là sẽ có một tình huống phát bóng lên Đi bóng rất sung anh Rất thoáng Rất gọn gàng Quả đá phạt góc cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ cú treo bóng đi bóng rất sung anh cắt bóng rất hay đã để mất bóng giữ bóng rất khôn khéo đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh rất thoáng chuyển hướng quá hay áp sát một pha vào bóng rất nguy hiểm trọng tài đã rút ra một thẻ vàng đường chuyền hợp lý bóng đã đi hết đường biên và sẽ có một tình huống phát bóng lên cho thủ môn một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh sẽ có một tình huống ném biển rất nguy hiểm trọng tài đã rút ra một thẻ vàng đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý lỗi rồi tình huống quá hay Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Dứt điểm Không được Chúng ta cùng xem lại pha bóng này bóng rất khó chịu pha xử lý không tốt đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh việt vị mất rồi lỗi rồi trọng tài đã rút ra một thẻ vàng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 tình huống quá hay lỗi rồi trọng tài đã rút ra một thẻ vàng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 cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương quả bóng rất quyết liệt trọng tài đã rút ra một thẻ vàng như vậy là đã có một chiếc thẻ vàng và đó là chiếc thẻ vàng thứ hai đọc tình huống quá hay công phượng một quả ném biên vẫn tiếp tục đi bóng văn hậu rất tốt rất nguy hiểm cú treo bóng đánh đâu phản xạ không thể tin nổi của thủ môn công phượng thoát khỏi sự theo sát của thủ tiến không được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 cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công công phượng rất bài bản rất thoáng tiếp tục đi bóng bóng đã đi hết đường biên ngang che bóng khá khôn dứt điểm mọi thứ đã qua đi họ thường gọi anh là một lá chắn thép có vẻ là thế thật chuyển hướng quá hay dứt điểm không vào hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự Có giữ được sự lạnh lùng hay không Qua rồi Khó khăn đã qua rồi đi bóng rất sung anh có cơ hội đối mặt với thủ môn dứt điểm không có bàn thắng quả thật là khó tin chúng ta cùng xem lại pha bóng này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 rằng đây khó chịu và tất nhiên thủ thành của đội bạn không có một chút cơ hội mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ chúng ta có thể thấy ngoài đường pit hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay và một lốp chân hậu rất chắc chắn chuyền sẽ có một tình huống ném biển cú treo bóng đánh đâu không được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 Tình huống bóng lót quá tốt Tiếp tục đi bóng Pha xử lý không tốt pha đi bóng rất táo bạo những nguy hiểm đã qua đi một pha vào bóng rất nguy hiểm trọng tài đã rút ra một thẻ vàng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 những bóng lót quá tốt rất đơn giản dứt điểm không vào thực sự là một cú đá thử những trí tưởng tượng của chúng ta bởi cú ra chân này bóng rất sung anh rất tốt đó là một truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ chuyển bóng sang bên phía cánh phải áp sát rất thoáng rất đơn giản cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải tiếp tục đi bóng đường truyền, đánh đâu tuyệt vời bàn thắng được công nhận ở một tình huống mà chúng ta không ngờ là bàn thắng lại đến nhưng nó vẫn đến từ một tình huống dàn xếp cực kỳ khôn ngoan ta nói là có bàn thắng thứ hai thì bàn thắng thứ ba có thể cũng sẽ đến và nó đến rất nhanh nhanh hơn cả mong đợi không được vẫn tiếp tục đi bóng trong trận đấu khắc nghiệt như thế này thì việc giữ được sự bình tĩnh giữ được những cái đầu lạnh là rất cần thiết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 cú sút rất nguy hiểm phạm lỗi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 Trung Ôn đã bắt được bóng Pressing rất hiệu quả Tình huống bóng lót quá tốt Cơ hội Goal Ấp vào và ra chân rất nhanh Kỹ thuật rất tốt Một cú ra chân ở một phạm vi không phải là quá thuận lợi nhưng nó đã khiến cho thủ thành không có một chút cơ hội nào to rồi tình huống bóng lót quá tốt sẽ có một tình huống ném biển thoáng rất tự tin đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công đường truyền về cho thủ môn rất bình tĩnh tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh rất thoáng quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương bất con đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả một tình huống tuyệt vời phản công công phượng cắt bóng rất hay rất tốt đó là một truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ đọc tình huống tuyệt vời đường vâng, truyền rất đúng địa chỉ tình huống tuyệt vời có một tình huống ném biển cắt bóng rất hay đi bóng rất sung anh hợp lý đường truyền về cho thủ môn vẫn tiếp tục đi bóng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 nỗ lực triển khai bóng đây là một pha lên bóng tương đối sắc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 rất tốt đó là đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ trả bóng rất nhanh tình huống bóng lót quá tốt sân không được xuất xa rất tiếc là bóng đã đi không chính xác Hồng rất sung anh Quá hay Sẽ có một tình huống ném biển trả bóng rất nhanh không được pha phá bóng thiếu quyết đoán phản công đường truyền về cho thủ môn cơ hội phản công Một quả ném biên Cú treo bóng Không có gì khó khăn cả Đó là một tình huống nỗ lực lên bóng ở bên phía cánh trái Đi bóng rất khó chịu rất hay vẫn tiếp tục đi bóng cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công rất bài bản bóng đã đi hết đường biên và sẽ có một tình huống phát bóng lên cho thủ môn một loạt những pha phớt đồng đội tiếp tục đi bóng nguy hiểm dứt điểm cần phải có một sự vây giáp ngay trận đấu đã bước sang phút thi đấu thứ 85 rồi che bóng khá khôn khéo cú đá ngay bóng đã đi lệch khung gành trong găng tấc quá đáng tiếc đi bóng rất sung anh rất bài bản rất đẹp. một tình huống mà bóng đã đi không chính xác tuy nhiên phải nói rằng đó là một cú dứt điểm không tồi chút nào tình huống tuyệt vời đường truyền về cho thủ môn một quả ném biên hàng thủ đã bị kéo giãn nhưng họ cũng đã đưa bóng ra xa qua rồi thử thách đã qua rồi rất thoáng và bóng rất cố gắng cắt bóng rất hay tình huống che chắn tốt rất đơn giản penalty họ đã bị trọng tài thổi phạt penalty rất đáng tiếc trọng tài đã rút ra một thẻ vàng